Rock, wait, rock. Mr. Sack FT Remix. Remix. Qua nhìn dĩ khu trà trầu Trời ly khai bài hoàng xanh trừ trâu Em có yêu bản thân mình không? Nếu có là tình địch quen rồi quan trọng phải là thần thái quan trọng hơn là shaders em tự tin và nam tính đúng chứ không có sai You got me begging, begging. cứ mãi trôi xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta Từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về làm bước cứ thế bôi pha Con tim sẽ không cùng chung đôi nhịp nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm anh quen vô tâm làm mơ thở tương lai Quên đi mộng mơ ngày thơ tan theo Как такое может быть, что тебя забыть И не могу Это так ничего But I let her get away. It's all my fault, cause I got in the way. You let me life aside, so I was okay. About that. Бледно-белые розы тронута В бледно-белом свете тонут города Умри, если меня не buông bàn tay buông suy vọng buông bình yên đâu còn nguyên ta lại sửa vài số tiền các tiền máy thêm trả lại người giật dâm lên tình yêu mềm, nhưng lại điềm tin làm sao sao có một sai làm anh vẫn yêu mềm. đêm từng đêm nằm nghe phút giây em thầm thì nói yêu người này nhớ thương người kia ôi thôi xin chào em tránh xa anh đi mà em ơi em ơi con tim anh đâu cho em đi ra đi vô đi vô đi ra lâu lâu rồi tôi đã biết hết sự thật rằng bao lâu nay tiền lương ông đưa cho tôi toàn là ngày hôm trước vẫn kêu nhiều giờ mặt nhanh thế kiếm về cho chị em có một tên sao mắt tôi từ gió gió bắt được từ đâu em cũng không biết nữa từ khi nào ta yêu nhau hay hay hay hay? sông mã xa rồi anh tiền ơi nhớ... Whoa, whoa. I'ma make you pump like that. yêu như vậy mà Bây giờ lại xa lạ Con đường kinh giờ anh một mình đánh lặng thinh Nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với nhanh lên anh ơi 500 anh em vẫn chờ anh Anh lao lên như tên Một cước rồi sút anh ra ngoài Anh ơi xin anh xin anh xin anh cho em thêm một cơ hội đi anh nhận ra ta sau bao ngày tháng dài là từng nỗi đau không phải đeo bám hoài giờ chỉ thích sống cô đơn vậy thôi không còn tin vào lời thế gian đã qua là đầu mồi anh đây không còn tin vào tình yêu thì kẻ bao la đa dạng lắm đó nha nếu muốn phê pha ta nên chơi môn bồ đà nhiều tiền hơn phê hơn nhưng cùng dây chết hơn đó chính là môn heroin hàng trắng <laughs> hút chưa mình Rồi lại hay hát vu vơ Em khiến cho anh hay lo hay nghĩ Cứ ngẩn ngơ ngày ngóng đêm mơ Dancing in the desert, blowing up the sunshine rồi Con nhỏ hàng xóm nó tưởng chia tay nó bay mà hốt nhóc thì tội Con nào mà động thứ coi Coi tôi dám ăn thịt nó không Hàng của chế mà còn dám đụng có chừng bị tát nó vỡ mộng Đi ăn kem, đi trà sữa, đi khắp nơi luôn Nơi đâu có chạy là nhóc sẽ vui Được chăm sóc và thương, người ta có gấu á Mong cho em luôn luôn hạnh phúc nơi phương trời xa Gọi em em trong đêm Trái tim này xót xa Người yêu ơi hãy quên những năm tháng em đêm hôm nào Gọi em get away Đi khắp thế gian Không ai sánh bằng mẹ Nhưng xài tiền của mẹ không ai giỏi bằng con đâu nha <laughs> Mẹ ơi có biết Giờ con đau khổ không ngồi là cầu thủ Argentina hiện đang chơi vị trí tiền đạo sẽ nhập vào Barcelona với niềm khao khát cùng những hoài bão không ai tin Messi hiện tại là cậu béo miếu ngày nào được sánh ngang với các huyền thoại với đẳng cấp là một ngôi sao trái bóng tròn gắn liền với anh ngay từ thời thơ ấu anh đã rời 불타오르네. Anh có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? anh có bao giờ tình nguyện thay mẹ lên chùa cầu duyên không? Anh có bao giờ mơ được ban phép màu từ ông Tiên không? Anh có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không?